Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách làm việc với ứng dụng Antima Wallet. Chúng tôi sẽ chia sẻ cách tải và tạo ví Antima Wallet mới từ đầu. Hãy tải ứng dụng trong cửa hàng ứng dụng App Store nếu điện thoại của bạn chạy iOS hoặc Play Market nếu bạn sử dụng Android. Hãy mở ứng dụng. Lần khởi động đầu tiên trên màn hình bắt đầu hãy chọn Create New, tạo mới. Việc này sẽ khởi động quá trình tạo ví của bạn. Như trong nhiều ứng dụng khác, công việc đầu tiên bạn cần làm là tạo và xác nhận mã PIN Hãy làm điều này. Sau đó, ứng dụng sẽ tạo cụm từ khóa gợi nhớ của bạn. Với nó bạn có thể khôi phục quyền truy cập vào ví của mình nếu cần. Hãy cẩn thận ở giai đoạn này, cụm từ này là chìa khóa cho sự an toàn của tiền của bạn. Chúng tôi khuyên bạn nên viết nó ra một tờ giấy. Không lưu trữ cụm từ khóa gợi nhớ trên các thiết bị điện tử hoặc chia sẻ nó với người khác. Để tiếp tục làm việc với ứng dụng, bạn cần xác nhận cụm từ khóa gợi nhớ của mình. Để làm điều này hãy nhấn tiếp, sau đó nhập cụm từ khóa của bạn tất cả 12 từ theo đúng trình tự và nhấn ve g Nếu bạn đã làm đúng mọi thứ, một thông báo chúc mừng sẽ xuất hiện. Đừng bao giờ nói cho người khác biết cụm từ khóa gợi nhớ của bạn. Chúc các bạn làm việc vui vẻ.